đây tôi sẽ trước khi vào phần à, của tuần tới thì tôi nói cái um, cái phương án phương án 2 à, phương án 1 đây là trong trong cái phần tích này có mọi người có nhìn rõ này là phương án 1 có nghĩa là L2 chưa kết thúc Đấy, phương án 1 là vẫn là cái phương án mà từ ngày sửa ngày xưa đến giờ chúng ta vẫn phân tích ấy, là là là L2 chưa kết thúc còn phương án 2 là L2 đã kết thúc rồi nhá L2 đã kết thúc rồi đấy thì à, ở đây chúng ta nhìn nhìn để chúng ta nó nó nó dễ hình dung đấy à, rõ không ạ mọi người nhìn rõ không ạ à, xin chào cả nhà xin chào quốc thái chào à, đỗ mạnh quyền chào tất cả anh chị em đấy nếu như mọi người nhìn rõ nghe rõ thì hãy comment là nhìn rõ nghe rõ để thế nào nếu như mọi người nhìn rõ nghe rõ thì hãy comment là nhìn rõ nghe rõ để cho cho cho cả nhà cùng được biết được chưa nào nếu mọi người nhìn rõ nghe rõ thì hãy comment là nhìn rõ nghe rõ rồi nếu cả nhà nhìn rõ nghe rõ hãy comment nhìn rõ nghe rõ được ạ đấy ok nếu nhìn rõ nghe rõ thì chúng ta hãy comment là nhìn rõ nghe rõ đây tôi uh, phân tích lại hai tình huống phân tích lại một chút hai cái tình huống này của của cái phần trước để cho cả nhà nhìn lại có cái hệ thống được chưa nào nghe lại một tí để cho nó có hệ thống nhá anh nhìn thế này Ờ, phương án 1, phương án 1 là L2 chưa kết thúc. L2 chưa kết thúc có nghĩa là gì? Là cái L2 này nó có thể nó nằm ở đâu đó ở tận dưới này. Đấy, nếu L2 chưa kết thúc đâu đó nằm ở tận dưới này. Thì lúc đấy là gì? Là B là nó nằm ở đây. Đấy, đây là B này. Và từ B đây đi xuống dưới này nó là đi xuống C. Đấy. Phương án 1 nhá, đây đây đang nói là phương án 1, L2 chưa kết thúc nhá. L2 chưa kết thúc là phương án 1 nó là như thế này đấy nào mọi người ờ, có thể ờ, chụp lại cái phương án này được không chụp lại cái màn hình của phương án này được không nào mọi người có thể làm động tác nhanh chụp lại cái màn hình của phương án này cái chụp lại phương án này cái là đây là đây là phương án một, được chưa nào Đấy, nếu như mọi người đang nhìn ở trên máy tính thì hãy ờ, chụp lại cái màn hình này cái hoặc ở trên điện thoại chụp lại cái màn hình này cái đây là phương án một nó là như thế này đấy phương án một là L2 chưa kết thúc có nghĩa là đây là A 1045 nó là A B nó là chỗ này đấy thì chỗ này nó là E này chỗ này nó là e thấy chưa đấy, chỗ này chỗ này nó là e đấy chỗ này nó e như này đấy và từ b này xuống đây này sẽ có một cái nhịp giảm xuống đây xuống như này đây xuống như này đấy đây là đây là phương án một chưa kết thúc là thế này đây tôi nói lại phần hôm trước để cho mọi người có cái ừ, liền mạch nối tiếp Đấy. Đây là hình ảnh của phương án 1. Nếu như mọi người đã theo dõi ờ, ở trong các bài đăng lần trước thì mọi người đã hiểu được đây là hình ảnh của phương án 1 là L1 đã kết thúc, à, L1 chưa kết thúc. L1 chưa kết thúc thì nó sẽ đây là A. Đây là A này. Đây là A nhá. Đây là A này. Đây là B này và đây là C. Đấy. ABC đấy, mọi người nhìn không? Đấy, ABC nhìn ba cái điểm nhấp nháy trên màn hình. Đấy, ba cái điểm nhấp nháy trên màn hình đấy là ba điểm ABC. Đấy, ba ABC của L2 đấy và lúc này L2 chưa kết thúc được chưa nào đấy L2 chưa kết thúc thì nó như thế cái phương án này là phương án mà từ trước đến giờ mình đã vẫn đang phân tích như thế này nhưng gần đây có một vài cái xác nhận có một vài cái thông tin và quan sát tình hình thực tiễn ở phân tích cơ bản đó là phân tích các cái chỉ số của nền kinh tế thế giới thì ờ, chúng ta có một cái khả năng nữa có thể diễn ra đó là cái khả năng thứ hai là khả năng là à, kinh tế thế giới nó bước vào một kịp một cái dịp điều chỉnh bước vào một nhịp điều chỉnh và sâu của cái nhịp điều chỉnh đấy thì người ta còn gọi là à, suy thoái à, ờ, gọi là, là là siêu lạm phát bước vào cái thời kỳ siêu lạm phát à, cái bước vào thời kỳ siêu lạm phát thì lúc đấy là, là giá vàng nó sẽ được tăng hỗ trợ tăng rất là mạnh Đấy, giá vàng được sẽ tăng rất là mạnh thì căn cứ vào cái tình hình phân tích cụ thể như thời bây giờ thì nó có một cái phương án thứ hai đó là phương án thứ hai là phương án 2 là phương án là L1 đã kết thúc đây phương án 2 đây phương án 2 là L1 đã kết thúc đã kết thúc đấy phương án 2 là L1 đã kết thúc này L phương án L2 đã kết thúc là nó là nó sẽ mã như thế này đây là B nó ở chỗ này B nó ở đây và C nó nằm ở chỗ này đấy, thế vậy là đây là gì đây là nó là L2 đấy nó như thế này thì thế nào đấy đây là L2 đây chỗ này nó không phải là D đây nữa mà chỗ này nó là gì đây là C này. <clears throat> đây C này B này đây là đây là phương án hạ, phương án 2 nhá phương án 2 là sẽ được mã như thế này được chưa nào và đây không phải là E nữa tôi bỏ E ra đây đây nó là trở thành T1 t 1 và từ đây nó cái nhịp đi xuống đây ấy, bản chất là cái nhịp này nó chỉ xuống để tạo L1 thôi sau đó là nó đi lên đấy từ tạo L1 đây xong rồi nó đi lên đấy là đấy là phân tích uh, thông tin kinh tế thế giới và có một vài cái chỉ báo cho rằng đang có dấu hiệu để bước vào cái thời kỳ siêu lạm phát chớm bước vào thời kỳ siêu lạm phát thì nếu như mà cái điều đấy xảy ra thì làm cho giá vàng sẽ tăng lên rất là mạnh và nếu như điều đấy xảy ra thì L2 đã kết thúc ở đây và lúc đấy là sẽ được mã như thế này mọi người nhìn lại tổng thể một chút đấy đây là T2 lớn này đây là L2 lớn này đã kết thúc này và từ đây bắt đầu là có một cái nhịp tăng trong 5 7 năm nữa nó đi lên thằng T3 như này. Đấy. Nếu như bước vào một cái thời kỳ siêu lạm phát thì 5 đến 7 năm nữa là đầu thị giá vàng nó sẽ tăng đi theo kiểu như thế này. Và lúc đấy là L2 đã kết thúc rồi và từ đây nó chỉ có nhịp đi lên thôi. Và bây giờ tôi nhìn cận cảnh một chút là cho cả nhà nhìn thấy là đây nó sẽ như thế này. Đấy. Đấy nó sẽ như thế này, đây là A, đây là B, A này, B này, C này. Đấy. Nó lại sẽ đi như thế này nó sẽ đi như thế này đấy cả nhà nhìn hãy nhìn vào cái dấu hiệu của nó đấy cả nhà nhìn vào cái bốn điểm này L2 đã kết thúc L2 đã kết thúc đấy được chưa chào Nguyễn Đức Quỳnh chào ờ, anh Mạnh Cường đấy mọi người hãy lưu ý đấy thế vậy là khi mà L2 đã kết thúc thì chỗ này nó là C chỗ này kết thúc xong rồi của Quỳnh ơi ờ, mai ngày kia là đến học lại ờ, Pro K8 ra học lại em ơi có nhiều điều cập nhật Đức Quỳnh nhá Ờ, Nguyễn Đức Quỳnh uh, nhớ lịch ờ, ngày kia sáng ngày kia là chiều uh, sáng ngày kia là lớp Pro K8 bắt đầu bước vào um, kỳ học mới nếu có, có thời gian thì ra học lại cập nhật những cái kiến thức mới đấy thì nó sẽ L2 nó sẽ kết thúc ở đây rồi L2 kết thúc ở đây được chưa và từ đây bắt đầu nó bước vào một nhịp tăng trưởng mới thì từ cái đoạn bây giờ từ đoạn bây giờ thì tôi tôi tắt mấy cái thằng này đi cho nó đỡ rối mắt đã tắt tắt tắt tắt mấy thằng này đi tập với thằng ấy đã rồi đấy từ cái đoạn bây giờ từ đoạn từ đoạn đoạn khu vực này nó sẽ có một nhịp giảm để về L1 ở dưới này thấy chưa nào có một nhịp giảm về L1 này xong đó là bắt đầu bắt cái nhịp tăng này là là nhịp tăng mới đấy, đi lên thằng T3 tít mù ở trên T3 tít mù ở trên kia thế vậy là cả ở phương án 1 và cả phương án 2 thì nó đều cho chúng ta thấy có một cái đoạn chung là cái đoạn điều chỉnh này nếu như mà phương án 1 xảy ra thì có nghĩa là gì là cái nhịp này nó còn đi xuống sâu tít một dưới này đấy chưa và cái điều kiện của phương án một ấy, được hình thành ấy, là giá nó sẽ xuyên qua cái gãy mức kỹ thuật là 1159 hay 1160 đấy cái điều kiện là cái đường đường đường đường nằm ngang này tôi để một căng đường nằm ngang này đấy thì nếu như mà cái điều phương án 1 xuyên qua xuyên qua 1160 thì có nghĩa là phương án 1 nó sẽ vẫn đi xuống tận dưới này đấy nó sẽ xuống tít mù tận dưới này đó là C dưới này còn điều kiện mà giá nó chỉ lơ lửng đến đoạn đây thôi đến đoạn này thôi và nó đi lên nó còn ở rất là cao so với 1160 và từ đây đi lên thì lúc này là xác nhận là đây là phương án 2 và đây bắt đầu hình thành một kênh tăng mới T1L1 thì bắt đầu chúng ta sẽ vẽ được cái kênh tăng này Đấy, vẽ được kênh tăng này sẽ vẽ được cái cái kênh này kênh bây hiện nay đang là kênh tưởng tượng sau khi mà có L1 hình thành xong thì sẽ có cái kênh này và lúc này tạo thành một kênh tăng mới để từ L2 lớn bắt đầu hình thành một cái nhịp tăng mới để đi lên thằng tay ba lớn đấy chúng ta hãy lưu ý được ấy nhá ok à, đấy thế vậy là um, chúng ta hãy nhớ à, chúng ta hãy nhớ là cái cái cái cái cái đoạn này có một cái đặc điểm là như vậy thấy chưa nào đấy hãy nhớ chỗ này nhá thế vậy là nếu như mà lúc này là đi phương ngăn hai Thế vậy là cả phương án 1 và phương án 2 thì đều có một nhịp giảm. Đấy, nếu mà là phương án 2 thì giảm ít, còn phương án 1 thì giảm nhiều. Nhưng mà nó có đều có một đoạn là hội tụ chung là đoạn từ đoạn bây giờ đến đoạn L1 này đều có một đoạn đoạn giảm. Thế vậy đấy là cái để chúng ta review lại cái cái cái cái tổng thể trong giai đoạn dài hạn tới để chúng ta biết được chưa nào. Đấy và bây giờ chúng ta hãy nhìn gần hơn của tuần tới này. Đấy, nhìn gần hơn của tuần tới này. Đây, nhìn gần hơn uh, của tuần tới này chúng ta nhìn vào đây đây gần hơn một đoạn này đấy <clears throat> hãy bật đồ thị về đồ thị thấp hơn đồ thị à, D1 được chưa bật về đồ thị D1 nếu như thực ra là tôi đang nghiêng hơn về phương án 2 nghiêng hơn về phương án 2 nếu mà phương án 2 xảy ra thì à, cái chỗ này nó là T1 đây này T1 đây này để cho đây dịch này tí nhá để cho người nhìn thấy ở đâu là chạy đâu à đấy nếu phương án hai xảy ra thì cái thằng này nó là thằng T1 thằng T1 này xong xuống là một đấy nếu phương án hai xảy ra thì đây là T1 chúng ta nhìn lại thằng T1 tí đây T1 đây nếu mà phương án 2 thì nó sẽ có kiểu như thế này đây là thằng kết thúc đây rồi thằng L2 nằm ở đây rồi đây L2 đây rồi thế vậy bây từ L2 đi lên T3 đúng không đấy từ L2 đây đi lên T3 đây L2 đấy L2 thế này L2 đây đi lên T3 đây đấy đây là nếu L2 nếu là đi phương án 2 thì đây là đây là L2 này đấy cả nhà nhìn nhé chỗ này là L2 này nhấp nháy L2 nhấp nháy thấy chưa đấy chỗ đấy là L2 thì là gì từ L2 lên T3 thì nó đầu tiên nó sẽ đi lên thằng T1 lớn đã, xong rồi mới xuống L1 lớn đúng không? T1 lớn mới xuống L1 lớn. Thế về T1 lớn ở đây nó sẽ đi để T1 này L1 nhỏ này T2 nhỏ này xong chỗ này là L2 nhỏ chỗ này là L2 nhỏ này đấy L2 nhỏ nó nằm đâu đó chỗ này xong từ đây sẽ nó có một nhịp um, lên nữa lên trên này để kết thúc thằng T1 ở đây xong từ đây bắt đầu nó đi xuống đấy đây là đây là tôi đang phân tích ở trong tình huống đây là đi phương án 2 được chưa nào thế vậy điều kiện giữa phương án 1 và phương án 2 là cái điểm 1160 đứng trên 1160 thì nó sẽ đi phương án 2 còn gãy xuyên qua 1160 sẽ là đi phương án 1 đấy thế vậy là bây giờ đang khả năng là đang đang đi phương án tôi đang phân tích theo nghiêng về phương án 2 đấy thế vậy là phương án 2 thì nó đi từ chỗ ờ, uh, 1160 này 1160 đi lên này đây là T1 đây là 1 đây là T2 đây là L2 và đây là T3 T3 ở đâu thì T1 lớn ở đấy đấy chúng ta lưu ý cho đấy đấy nó nó nó có từng này cái điểm này đây T1 là một này đây tôi cho nó nhấp nháy lên cái nhá cho mọi người nhà nhìn thấy nhá đấy đây chính là chỗ này này đấy 50 điểm đấy 50 điểm sóng đấy đấy cả nhà nhìn đến điểm nhấp nháy chưa đấy 5 điểm sấp nhấp nháy 5 điểm sóng được chưa đấy đấy đấy vậy là 50 điểm sóng đấy thế vậy là bây giờ là nếu như thế này thì bây giờ nó đang từ T2 đây xuống đây là A và bây giờ nó đi lên đây là B xong từ B đây bắt đầu nó đi xuống dưới này nó là nó là C nó xuống dưới này nó là C chỗ này chỗ này nó là C này và nó là L2 đấy thế vậy là để chúng ta biết biết cái cái hướng đi của nó đấy L2 thế vậy bây chúng ta đang phân tích cái đoạn này là cái đoạn mà để tìm ra cái thằng C sau đó từ đây bắt đầu lại có một nhịp lên đến thằng T3 này đấy được chưa nào đấy đây là đang nghiêng phương án hai phân tích phương án hai là như vậy rồi thế vậy nhìn ngắn hơn đây là đây là đồ thị D đấy chưa nào đây là đồ thị D nhá đây là đồ thị D đây tạm thời thằng này chưa hình thành xóa thằng gì á, đấy tạm thời đây là đủ đây là đồ thị D đấy thế vậy là chúng ta sẽ tính toán được cái đoạn hiện tại bây giờ như này xem có những cái gì cái gì đây để tìm ra B và C đây được chưa nào đấy thế vậy nếu như đây là T2 rồi thì chúng ta sẽ có một cái fibo kéo từ L1 lên T2 như thế này đấy được chưa nào kéo từ L1 lên T2 này để tìm ra thằng L2 thì L2 đây nó là 1183 đấy 1183 đây cả nhà nhìn thấy nhá 1183 38,2% đấy 1183 được chưa nào đấy cả nhà nhìn theo dõi kia không ạ đấy nếu đây là T2 xuống L2 thì được kéo Fibo từ L1 lên T2 thì ra 38,2% nó cỡ 1183 nó đi A rồi nó lên B rồi nó bây giờ đang nhịp xuống C vậy bây mình nếu mà đi từ B xuống C này chúng ta nhìn xem là từ A lên B này xong chưa một nhìn H4 đây nhìn H4 đây đây là A đây đấy và đang lên B đây, đấy thế vậy là từ A lên B đây không, nó sẽ xuống C đâu đó chỗ này đây C đâu đó chỗ này đến L2 này đấy được chưa nào đây cái đường này tôi cho nó đường nó nó nhỏ mảnh đi cho nó mảnh khảnh đi nhìn nó dễ đấy đây là cái cái fibo này là fibo từ đỉnh xuống hết cái điểm A đấy để tìm những cái miền hội tụ để chúng ta tìm ra điểm B thế vậy là ngay trước mặt chỗ bây giờ chỗ đang đứng bây giờ là có một cái hội tụ này đây thứ nhất là một cái trend lên này cộng lại hai là cái fibo hai cái fibo nó hội tụ ở chỗ này này một cái fibo là tip từ dưới L1 kéo lên T2 thì chỗ này là 23,6% đúng không nào đây cái chỗ 11 1305 1306 là chỗ này nó là là 23,6% còn cái fibo gần hơn của điểm A kéo từ đỉnh này kéo xuống đáy này thì cái Fibo này nó lại là 38,2%. 38,2 và 23,6 là nó hội tụ nhau là 1306. Thấy chưa nào? Đấy thì hiện nay cái chỗ hội tụ kỹ thuật bây giờ đang có một hai cái Fibo hội tụ ở đây. Mặt khác nó lại có gì? Mặt khác nó lại để tôi cho cái đường này nó mảnh đi, mặt khác nó lại có một cái cái trend. Đấy, có cái trend tăng, trend tăng từ hôm nọ là từ cái qua đỉnh này này thì nó đang cắt ở đây hôm trước nó đã xuyên qua cái chen này rồi ở chỗ giao nhau ở chỗ giao nhau một một ba linh một này rồi đây kéo qua đỉnh này này từ đỉnh này đi qua đỉnh này và nó ra cái chen này hôm trước là giao hai nhau hai cái chen lên một chen giảm ở một ba linh một nó đi xuyên qua đây rồi hôm nay đã test lại cái chen này vùng này như vậy là nhìn chỉ cần nhìn sơ bộ này thôi thì chúng ta biết được là cái phương án của ngày mai là phương án canh bán được chưa đấy hay ghi rõ luôn phương án ngày mai là phương án canh bán canh bán ở đâu canh bán ở ngày mai là canh bán khu một một ba ba linh năm linh bảy đấy khu này, này đấy 1305 1307 là hai cái fibo hội nhau hội tụ nhau và nó có cái trend trend này nên vậy cái chỗ khu vực này là chỗ canh bán là mọi người có thể có thể comment bên dưới để cái cái nội dung mình ta biết là cái nội dung của ngày mai ngày mai là canh bán ở vùng hội tụ 1305 1306 à 1307 đấy có hết có mọi người hãy comment xuống là cái điểm bán cho ngày mai là chính là cái vùng hội tụ này này 1305 đến 1307 đây là cái cái zone để chúng ta canh bán có thể xét nếu như ai mà giao dịch lớn rồi thì xét hai lệnh một lệnh sell limit ở 1305 một lệnh sell limit ở 1307 và cắt lỗ thì 305 307 phải cao hơn cái đỉnh cũ của nó đây cao hơn cái đỉnh này đây cao hơn đỉnh này SL phải cao hơn này. đấy thực ra là đã là chỗ hội tụ chỗ 1307 này rồi thì cắt lỗ trên chỗ này ba giá là 13010 là được rồi đấy gần bằng cái đỉnh cũ không? trên cái chỗ điểm hội tụ này ba giá là SL 13010 còn nếu cẩn thận hơn thì để 1312 trên đỉnh cũ một ít nữa đấy sell ở khu vực là 1305 1307 được chưa nào đấy thì nhìn phân tích như là thôi đã ra cái điểm bán cho ngày mai rồi đấy được chưa đây là cái cái chuyên cũ chuyên cũ đây là cái chuyên mà nó nối qua đỉnh này qua đỉnh này đấy thì nó sẽ ra cái chỗ này là một hai một chín sáu để chúng ta biết được các cái cái cái cái vùng mà nó hoạt động đấy 10 giá là 1305 1307 đến cái khu vực 1 196 này được chưa nào đấy thế vậy là ngày mai sẽ là vùng canh bán ok chưa? ạ rồi là mọi người nhìn rõ chưa đấy đây là từ nhìn, nhìn từ xa này nhìn từ xa này gần hơn này và cận cảnh này thì chúng ta biết được nhìn xa nó sẽ có hai phương án một và phương án hai còn nhìn cận cảnh thì nó đang là như thế này Đấy, cận cảnh cho ngày mai và cho tuần tuần tới tuần tới thì vẫn đang xu hướng là gì là uh, nhịp giảm đây tại sao lại nói nhịp giảm đây chúng ta nhìn ở chỉ báo nhìn chỉ báo nhé chúng ta nhìn này nhìn ở trong chỉ báo này đây này nhìn trong chỉ báo để cho nó rõ hơn này đấy uh, stock của thằng H4 stock của thằng H4 nó đang ở nhịp điều chỉnh giảm thấy chưa nào đấy kể cả đồ thị stock của thằng D1 cũng đang ở nhịp giảm stock của thằng H4 ở nhịp giảm thấy chưa nào thế vậy là hai thằng này đều giảm cho nên là chúng ta sẽ tính điểm bán bán xuống tốt hơn đúng không nào và chúng ta nhìn thấy ở ngay cái đồ thị kỹ thuật bây ngay bây giờ thôi thì chúng ta thấy là R1 nó là 1306 R1 1306 điểm Bollinger Band trung bình của thằng H4 nó là 13 1295 đấy thế vậy nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy là là nhịp bán nó bán từ 06 là xuống 96 là chỗ này rồi đấy 10 giá trong khoảng khoảng này rồi đấy, đấy nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy nó rất là rõ rồi đúng không ạ đấy được chưa và đây là bóng hai rồi à, nếu như ở trên này nó không bị phích lên một chút nữa thì nó xác lập 1306 này là đỉnh này rồi thì khi nó đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đến dưới này chỗ này đâu đó dưới này và tôi vẫn kỳ vọng là cái nhịp này nó xuống khoảng 80 83 đấy nhịp nhịp điều chỉnh giảm này để đoạn này là khoảng 80 83 chỗ này thì cái bóng hai này nó được dịch xuống dưới này để ra bóng 3 vì trên này là bóng một cho nên dưới này là sẽ nổi thành bóng một và vì trên này có 3 rồi nó sẽ xuống đây ra, ra đây để ra số 3 nữa và kết thúc ở chỗ này thì bắt đầu chúng ta lại có một nhịp mua lên đấy kết thúc ở chỗ này chúng ta lại có một nhịp mua lên thế vậy khi đến 83 82 thì cái thằng Bollinger Band này nó sẽ bắt bắt bắt bắt bắt nó chập vào cái chỗ này được chưa nào bắt nó sẽ bắt vào chập 82, 83. thế vậy 1, 2, 1283 nó có cái điểm gì về mặt kỹ thuật Fibo ở phần bên kia cả nhà nhìn còn nhìn rõ không alo cả nhà nhìn rõ không cả nhà nhìn rõ không nhỉ nếu cả nhà vẫn còn nhìn rõ thì hãy comment là còn nhìn rõ còn nhìn rõ không ạ cả nhà còn nhìn rõ không ạ hello còn nhìn rõ không nếu còn nhìn rõ thì hãy comment là còn nhìn rõ được chưa nào đấy chúng ta sẽ uh, nhìn lại uh, ờ, 8283 nó là cái gì đây nhìn ở trên 8283 chúng ta nhìn thấy này đây nhá cái fibo kéo từ L1 lên T2 thì 38,2% nó là 1283 đây này 83 này 83 83 83 này đấy chỗ này đang tính là thằng L2 nó sẽ rơi vào khoảng này được chưa nào 1283 nó là 38,2% được chưa nào 1283 là 12 đấy là phần trăm là 1283 mặt khác thằng 1283 thì loại là gì nó là cạnh dưới của Bollinger Band H4 khi mà nó rơi từ cạnh trên xuống cạnh dưới Bollinger Band H4 thì nó sẽ hội tụ với thằng 1283 là 38,2% và đến đoạn đấy thì chúng ta lại có cơ hội để mua lên tiếp được chưa nào đây lại có cơ hội để mua lên mua lên để lên đâu mua lên để lên thằng T3 này này đấy sau lên thằng T3 này xong bắt đầu lại bán xuống ok chưa rồi, đấy là toàn bộ những cái mà xu hướng phân tích kỹ thuật cho tuần tới. Được chưa nào? Cho nên nếu như ai mà ngày mai bay từ sân bay ờ, đặt lệnh tự động đi xuống sân có thể là trên trên đường bay là khớp lệnh tự động và xuống hạ cánh xuống nội bài là nó đã có dương trạng thái rồi đấy được chưa nào ờ, có thể là nó khớp lệnh là vào lúc khoảng 8 giờ hoặc 9 giờ sáng mai có thể nói vậy là ngày mai nó sẽ là tăng trước giảm sau ưu tiên bán đấy chúng ta lưu ý nhé tăng trước giảm sau nhưng mà ưu tiên bán tăng là tăng để vào điểm khớp lệnh chứ không phải là tăng để mua được chưa nào đấy có thể là gõ lại câu này lên đây cho mọi người nhớ tăng trước giảm sau ưu tiên bán đấy được chưa nào tăng trước giảm sau ưu tiên bán đấy đấy là cái phương án cho ngày mai ngày mai đấy cái vùng là 1305 đến 1307 là tăng trước giảm sau ưu tiên bán thế vậy là ngày mai nó sẽ có một nhịp phục hồi lên để khớp đến cái vùng bán và bán thì ngày mai cái zone cái vùng hoạt động ngày mai là 1205 1305 1307 và đến cái vùng dưới là 1296 để chúng ta biết là cái phiên ngày mai nó là như vậy ok được chưa à. được chưa nhỉ đấy cái phương án của ngày mai đó là phương án mà tăng trước giảm sau ưu tiên bán và chúng ta sẽ bán ừ, ở vùng 1305 1307 bán xuống 1296 ok chưa ạ có ai có câu hỏi gì khác không ạ rồi ờ, tăng chức giảm sau ưu tiên sale rồi chuẩn rồi đấy ghi nó lại nhá nhớ nó lại cái mục đấy có thể chúng ta xét lệnh nhà tự động đấy sau đó là làm việc gì vẫn làm và chúng ta sẽ xét lệnh tự động ok chưa đấy đây cho mọi người nhìn lại một xíu cho mọi người nhìn mọi người nhìn lại một xíu tăng trước giảm sau ưu tiên bán đấy mọi người nhìn rõ không mọi người nhìn rõ không đấy mọi người nhìn rõ không ạ đấy tăng trước giảm sau ưu tiên bán là như vậy đấy mọi người có thể nhìn nhìn nhìn rõ nhìn kỹ đi nhìn rõ không đúng rồi trên H4 thì nó đang có một cái mô hình vai đầu vai nhỏ đây này trên H4 nó đang có một cái mô hình vai đầu vai nhỏ như thế này đấy mọi người có câu hỏi có thể hỏi đây nó mô hình vai đầu vai như thế này thế vậy là khi mà nó tạo môn vai phải bên này xong đây khi nó tạo vai phải xong đấy khi tạo vai phải xong thì nó sẽ mình đang ở chỗ này đang tính cái điểm này điểm bán từ đây xuống oh, sorry Đấy, tính tính điểm đếm bán từ vai phải bán vùng này bán xuống được chưa nào thế vậy là bán từ vùng này thì muốn nó đi qua thì nó đầu tiên nó phải đi qua neckline này trước đúng không nhỉ đây đi qua neckline này trước đi qua neckline, đi qua neckline đấy neckline nó ở khoảng 96 thế bán từ 1306 này nó sẽ nick line 1 1296 đấy, đấy đây là vai đấy đấy ta chỉ có thể nhìn là cái khu vực trên này này đây đấy nó có ba cái đỉnh như này đây đấy nó có ba cái điểm à được chưa đấy nó có ba cái điểm như vậy đấy mô hình vay đầu vai nó ba cái chỗ này này cả nhà nhìn rõ chưa đấy bar vai đầu vai nó đang hiển thị hiển thị cái đoạn này và nó sẽ đi từ vai phải xuống đến đoạn là uh, ờ, neckline nó ở 1296 chỗ này đó nhìn rõ chưa ok à, anh chị em còn câu hỏi nào khác không anh chị em nó còn câu hỏi nào khác không alo alo alo alo alo Alo Cả nhà nhìn đã hiểu phần này chưa ạ? Rồi Đấy là cái phần ngày ngày hôm và sang tuần ờ, đó là toàn bộ cái phần ờ, tuần tới tuần tới Đấy, nếu anh chị em nào còn câu hỏi thì chúng ta có thể hỏi còn ở trên đồ thị đô alo trên đồ thị đô thì chúng ta sẽ nhìn này nó rất là dễ thôi trên đồ thị đô thì là chúng ta nhìn ở cái chỉ số H4 thì nó ngược lại hoàn toàn với lại cả thằng uh, ngược lại hoàn toàn với cả thằng thằng thằng thằng uh, gold luôn đô thì vẫn bám sát ở trên cái bài phân tích lần trước để xem nào vẫn bám sát bài phân tích lần trước đây nếu như muốn ờ, review lại cái phần đô thì tôi có thể review lại cho cả nhà xem phần đô như này nhìn lại phần đô nhá nhìn lại phần đô nhá đây đây là đồ thị của phần đô được chưa nào đấy cả nhà nhìn đồ thị phần đô ra như này đây trên đồ thị này đồ thị D đồ thị D Hello <laughs> Bạn này vẫn còn chưa ngủ Đây là đồ thị đô Đấy chưa nào Đây là đồ thị đô Đấy Nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy là Nhìn này thì nó đang là mô hình ba Mô hình vai đầu vai Thế vậy là cái nhịp giảm của của gôn ấy Nhịp giảm nhịp giảm của gôn là Cái nhịp mà Cái thằng H4 này là nhịp tăng trở lại này Tăng từ đây này Đô tăng từ đây tăng lên đây này Đấy tăng từ đây lên đây xong bắt đầu đô giảm xuống thì gold bắt đầu tăng như vậy là cái nhịp gold giảm bây giờ là canh bán là chính là cái đoạn này chính là cái đoạn mà đô sẽ tăng từ đến đây tại sao nó lại là tăng chúng ta nhìn thấy ở đây là có mấy cái chỗ này là hội tụ của 38,2% mặt khác thì ở trên đồ thị ngắn hạn của đồ thị ngắn hạn của của của của đô ấy thì ờ, stock H4 nó đang vào đấy, đấy stock H4 đang vào đấy, thì nó sẽ có một nhịp tăng ngắn hạn trở lại sau đó là nó là nhịp giảm bởi vì nhìn là nhìn thấy là kênh chính của thằng H4 à của thằng D1 của gold là giảm ờ, V kép là giảm được chưa nào đây các bạn nhìn thấy này V kép 1 là giảm này D1 giảm này duy chỉ nhất là ngắn hạn là có nhịp H4 tăng thôi được chưa đấy duy nhất là chỉ có nhịp H4 là là ngắn hạn là tăng thôi cho nên là cái nhịp tăng này của thằng H4 làm cho là thằng gold giảm từ đây xuống thấy chưa nào đấy đấy đấy ngắn hạn của thằng đô là tăng làm cho ngắn hạn của thằng gold là giảm đấy nó chỉ có vậy thôi này nó vẫn theo bám theo cái lộ trình của tuần trước vẫn bám theo lộ trình của tuần trước thấy chưa nó vẫn bám theo lộ trình của tuần trước thôi ok cả nhà đã rõ chưa nếu cả nhà đã rõ thì hãy comment đã rõ để chúng ta kết thúc cái ờ, bài phân tích cuối tuần cả nhà đã rõ chưa nếu như đã rõ thì hãy comment là đã rõ dạ, được chưa ok à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em à, chúc cả nhà một tuần mới ờ, đại thắng hẹn gặp lại tất cả anh chị em có mặt ở trong khóa học nhà đầu tư chuyên nghiệp cách trình Pro K8 sẽ diễn ra vào thứ ba thứ tư thứ năm tại đỉnh núi Ba Vì và sáng ngày kia thì chúng ta sẽ xuất phát từ Hà Nội xuất phát lên Ba Vì Ờ, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào uh, những cái bài phân tích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.